You harvest uh, um, herb, right? Yes, harvest my, my herbs now. Mm-hmm. Garden. Garden. Indoor. Indoor garden. bought some salted seaweed stem from the Korean store. Uh, what uh, you do today? I'm making seaweed stem. I, I bought it. But what the? I'm making no, you, what you, Vietnamese what? salad. Oh, Vietnamese seaweed seaweed salad, eh? Yes. Oh. But I can only find uh, seaweed Korean store. Oh, okay. Let's go, let's go Flash City. little bit orange uh, rind. Orange rind. Oh, uh, I accepted, but I see, but I do everything. Yes. She just only cook, isn't it? Yes. Oh, phụ bếp là vậy á. Phụ bếp làm hết. I got one already with uh, um, some Sivita. Sivita. Cashews, mushrooms? Yeah, cashew mushrooms. ನಮ್ಮ Hey, am I up? Okay. Alabaster? Sen bir şey lazım. rồi sao? rồi sao? rồi Soy sauce, soy rồi. mean not soy rồi sao Soy sauce. Vamos a mezclar together. Brown sugar? With some salt in it too. Brown sugar? ¿A Ayan. Ito, ito lang po. Okay. Ang dami. Ang dami. Okay, done. Done, yeah. <coughs> Tara, done. Bon appetit. Bon appetit. Okay. <coughs> oh, you, you make uh, extra, um, extra shrimp? I made extra shrimp. Oh, okay. <coughs> and uh, made... uh, vegan food and you uh, have shrimp. Oh, it's okay. Hmm. Mint on top too. Okay. More sesame seeds. Oh, good. Okay. Oh, shrimp. Oh. Mm. Oh, shrimp. Mm. Okay, now we tastes taste it. see. Hmm. hmm. Hmm. Well, look. Hmm. Mm. Not so good at I think a little bit more soy sauce on it. Mm -hmm. your blood. Oh, your blood. Uh -huh. So get uh, some more. Very good. Ừ. Đây các bạn. À, mình làm xong cái món này nè, món này thì là người ta để người ta ăn chay. Ừ. Nhưng mà mình bà xã lại cho mấy con tôm vô. Ừ. Kệ. Mình ăn chay cũng được. Ừ. Ngon lắm. Đó là cách thức mình làm. Ok, in here ok ok Okay, good ok uhm, ngon quá uhm. À, cái món này món như là Very good. ở ngoài trung á mình làm á thì à, với hổ tai mm. hoặc rồi là làm seaweed là healthy food mm, mm. ngon quá ngon hậu lòng vị ngon, mm, good. Sorry. Ừ. Bây giờ dịch bệnh à, thêm nữa là Việt Nam mà tan quan luôn. Ừ. Việt Nam mờ mờ mờ mờ chắc là người chết nhiều quá thứ quá nhiều nó mờ mờ luôn kiểu này là Việt Nam này ít nhất phải tới được năm hai nghìn ba mươi tuổi sống chưa nữa cũng già rồi các bạn ừ, cuối tuần vui vẻ là thứ sáu rồi rồi uhm, ừ. ừ, cuối tuần vui vẻ giữ ờ, sức khỏe cho các bạn stay safe bye stay safe with food with food number one number one number one number one number one number one